sẽ được diễn ra vào lúc 1 giờ 45 sáng ngày 19 tháng 4 năm 2023. Thì liệu rằng ở trong cái trận đấu này, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng và giành được trọn vẹn 3 điểm tiếp theo cho mình khi mà hai đội bóng đều đang cách kẹt với ờ, vị trí ở trên bảng xếp hạng quá là lớn. Thì mời anh em đến video nhận định ngày hôm nay của Dũng. Trước khi mà bước tới video nhận định ngay thì ờ, anh em ờ, đang xem video yêu quý Dũng hãy để lại Dũng một lượt like cùng một lượt đăng ký kênh để Dũng thêm động lực ra thêm các video tiếp theo cho anh em và anh em có thể xem qua về à, mức cược nhà cái đưa ra cho trận đấu ngày hôm nay ở đây em có thể thấy là phần sân à, phía đội chủ nhà sẽ được đội khách Blauwick chấp với mức chấp là 0.5 bỏ 1 và Blauwick sẽ ăn được 1.01 à, cùng với đó là bỏ 1 và Blackpool sẽ ăn được 0.91 khi mà kèo tài xỉu được niêm yết ở mức 2.5 cùng với đó là kèo bỏ 1 và kèo tài sẽ ăn được 1.05 cùng với đó là bỏ 1 và xỉu sẽ ăn được 0.85 Cùng với đó là anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò để mất tiền like tiền phí thì anh em có thể liên hệ cho Dũng để có thể có một trang chơi uy tín cùng với là những mắc kèo ngon ăn và chắc ăn để em có thể tham khảo và đầu tư. Như em có thể thấy ở đây trên màn hình thì trên uh, trang này sẽ có một số kèo khác như là tỷ số chính xác, tỷ số chính Cùng với đó là sẽ có một số kèo khác như là kèo tài xỉu, tài xỉu cả trận, tài xỉu tỷ số, tổng số bàn thắng, à, bàn thắng lẻ chắn à, đội thắng và giữ sạch lưới, đội thắng giữ ngược dòng và thắng áp đảo tỷ số cách biệt cùng với đó là sẽ có một số kèo như là kèo xiên và kèo phạt góc và và kèo thẻ thì những cái kèo đó thì phải đến gần cái giờ bóng lan thì nhà cái mới đưa ra những cái kèo như vậy để em có thể tham khảo và chơi và như mình đã nói để có thể có một trang chơi uy tín thì em có thể liên hệ cho mình mình sẽ đưa cho anh em một trang chơi uy tín và những mã kèo ngon ăn để đầu tư còn đến với trận đấu ngày hôm nay anh em có thể thấy là hai đội bóng đã đối đầu với nhau tổng cộng là 10 lần từ năm 2007, trong đó có 7 chiến thắng về đội khách Blauwick cùng với đó là có hai trận thua và một trận hòa. Về phong độ hiện tại của hai đội bóng, anh em có thể thấy là về phần sân đội chủ nhà Blackpool thì đang có phong độ hiện tại khoảng 33% khi mà đội bóng này có hai chiến thắng và 4 trận thua trong à, 6 trận đấu gần đây nhất thì à, cái trận thắng gần đây nhất để mà khôi phục cái tinh thần của đội bóng này đó là trận thắng à, trước à, Athletic ở lượt trận ngày 15 tháng 4 khi mà thắng với tỷ số là 1-0 còn về phần sân đội khách thì đang có phong độ khoảng 58%, cao hơn khá là nhiều so với đội chủ sân Blackpool. Thì trong 6 trận đấu gần đây nhất của đội bóng này thì có 2 chiến thắng, 3 trận hòa và một trận thua. Trận thắng gần đây nhất của đội bóng này là trận thắng với tỷ số là 2-1 khi à, ở lượt trận ngày 15 tháng 4 còn về phần bảng xếp hạng thì em cùng mình xem qua ở đây Ở trên bảng xếp hạng của giải đấu Championship này thì à, về phần sân, đội khách thì đang có vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng khi mà trải qua 41 vòng đấu thì đội bóng này đang có cho mình 60 điểm cùng với là 52 bàn thắng và 45 bàn để bị thủng lưới. Đội bóng này đang có 16 chiến thắng, 12 trận hòa và 13 trận thua. Còn về phần sân phía đội chủ nhà Blackwood thì đang nằm trong nhóm cần đèn đỏ khi mà đang ở nằm vị trí thứ 23 sau khi mà trải qua 42 vòng đấu nhiều hơn đội khách ở ờ, Norwich một trận thì à, đội bóng này đang có 38 điểm cùng với đó là có chỉ có 44 bàn thắng và bị thủng lưới lên tới 67 bàn và có 9 trận thắng, 11 trận hòa và tới 22 trận thua. Trong cái trận đấu này thì anh em có thể thấy là Blackpool sẽ phải đối đầu với một cái đội bóng mà đang có phong độ tốt Vậy thi đấu với uh, cái mục tiêu thăng hạng của mình. Còn phần Blackpool thì uh, hiện tại chỉ có 38 điểm thì cái nguy cơ mà rớt hạng ở trong cái mùa giải này là khá là lớn còn về thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì anh em có thể xem qua đây khi mà trong 10 trận đấu gần đây nhất của đội chủ nhà Blackpool thì chỉ có cho mình hai chiến thắng cùng với là một trận hòa trong khi đó có tới 7 trận thua thì trận thua như là trận thua 3-1 trước Luton trận thua 3-1 trước Cardiff và trận thua 3-1 trước uh, Brest anh em có thể thấy về các trận thua của đội chủ nhà Blackpool thì đều thua với tỷ số rất là đậm sâu khi mà thua với tỷ số đều là từ 3-1 với là 4-1 hoặc là 2-0 thì anh em cùng mình xem qua một số trận đấu như là trận thả, à, thua 3-1 trước uh, Luton ở lượt trận uh, ngày uh, à, 7 tháng 4 thì trong trận đấu này Luton là đội chủ nhà đã đưa ra mức chấp là 1.25 và đã thắng được cái kèo châu Á khi là tỷ số là 3-1 cùng với đó anh em có thể xem qua ở đây khi mà đội chủ nhà cầm bóng chỉ có 57% nhưng mà đã thắng tới 3 bàn thắng và trong trận đấu này có tới 12 phạt góc cùng với là 3 thẻ vàng còn trận thắng gần đây nhất của đội bóng này khi mà thắng với tỷ số là 1-0 thì anh em có thể xem qua ở đây trong trận đấu này Blackpool là đội chủ nhà khi mà đưa ra mức chấp là 0.25 bỏ một ra 0.85 thì đã đắng với kèo châu Á và cùng với đó ở trong trận đấu này có 10 phạt góc và chỉ có 3 thẻ vàng được đưa ra còn về thành tích thi đấu gần đây của phần sân đội khách Berwick thì anh em có thể xem qua ở đây thì trong 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này chỉ có để thua hai trận cùng với đó là có 3 trận hòa và 6 trận thắng thì anh em cùng mình xem qua cái trận thắng gần đây nhất của đội bóng này khi mà thi đấu với Stock thì ở trong trận đấu này đội chủ nhà đưa ra mức chấp 0.25 và để thua kèo cho Á khi mà à, để Bromwich thắng với tỷ số là 2-1 cùng với đó anh em thấy ở đây là có khá là nhiều thẻ được đưa ra trong trận đấu này khi mà có tới 8 thẻ vàng cũng là một thẻ đỏ và trong trận đấu này cũng có tới 10 góc được đưa ra và một số trận đấu khác như là trận à, đấu ở lượt trận ngày mùng 10 tháng 4 khi mà có tỷ số hòa là hai đều thì ở trong trận đấu này Norwich là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.75 và để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là hai đều và còn một số trận đấu khác thì trận uh, hòa hai đều trước uh, Migu cùng với là trận hòa một đều trước uh, Kedic còn về thành tích về sân nhà và sân khách của hai đội bóng thì anh em có thể xem qua đây khi mà thi đấu ở sân nhà của mình. Thì Red có cho mình là hai trận thắng, hai trận thua và một trận hòa trận thắng đậm sâu nhất là trận thắng 6-1 cùng với đó là có hai trận thua là 4-1 và 3-1 còn về phần sân đội khách khi mà thi đấu ở vị trí là khách thì đội bóng này có chỉ có một chiến thắng cho mình là chiến thắng 2-1 trước uh, Stoke ở lượt trận ngày 15 tháng 4 cùng với đó là có một trận hòa và hai trận thua thì hai trận thua này đều thua với tỷ số cách biệt là hai bàn còn về phần đội hình dự kiến của hai đội bóng sẽ sử dụng trong trận đấu này thì em có thể xem qua đây khi mà hai đội bóng à, lần lượt sử dụng cho mình là đội hình à, 433 phía Blackpool cùng với là đội hình à, 4231 của phía Bruwick thì em có thể xem qua khi mà ở hàng công cao nhất của Bruwick sẽ gồm có Garnett cùng với là ba tiền à, vệ đó là Walisi, Switch cùng với là Asanti còn về phần sân phía đội chủ nhà Blackpool thì đang có cho mình là ba tiền đạo đá cao nhất trong cái trận đấu này đó là Zatet, Blow cùng với là Rowan và ba tiền vệ được thi đấu ở trong trận đấu này đó là Fiorini cùng với là Carey và Anderson và anh em có thể xem qua khi mà cái về chấn thương của hai đội bóng thì có khá là nhiều cầu thủ được uh, liệt kê ở đây khi mà ở phần sân phía Blackpool có lên tới là 7 cầu thủ còn về phần sân phía Blowwick có 8 cầu thủ và đây cũng chỉ là cái ờ, đội hình và sơ đồ dự kiến có thể sử dụng ở trong trận đấu này mà thôi chứ thông tin có thể là chưa chính xác bởi vì đây là cái uh, sơ đồ mà mình có được sớm trước khoảng uh, một ngày trước khi mà trận đấu được diễn ra khi mà có cái thông tin chính thức của cái trận đấu này thì phải khoảng uh, từ 10 đến 15 phút trước khi mà trận đấu thì khi đó mình mới có cái thông tin uh, chính thức và liên quan đến trận đấu để đưa ra các mã kèo cho anh em có thể tham khảo được còn đến cái thành uh, tích mà à, hai đội bóng này chạm trán với nhau thì em có thể xem qua ở trong bốn trận đấu gần đây nhất của hai đội bóng thì à, có một à, có tới hai trận hòa đó là trận hòa không đều và trận hòa hai đều khi mà ở, ở ờ, thi đấu ở cúp FA nhưng mà ở trong trận hòa hai đều ở, ở cúp FA thì Blackpool đã thắng khi mà bước vào loạt sút luân lưu cùng với đó là có hai trận đấu gần đây nhất là Browick đã thắng với tỷ số là 1-0 và 2-1 thì hai trận đấu này có tỷ số cách biệt là một bàn mà thôi thì anh em cùng mình xem qua ở hai trận thắng của Blauwick thì anh em thấy ở đây ở trong cái trận đấu mà Blauwick là đội chủ nhà thì đưa ra mức chấp là 0.75 bỏ một ăn 84 thì đã thắng với kèo châu Á cùng với đó là trong trận đấu này có khoảng 5 thẻ vàng được đưa ra và uh, ờ, 9 phạt góc ở trong cái trận đấu này và anh em thấy ở trong cái trận uh, đấu ở trận ngày 15 tháng 4 vào năm 2022 khi mà Blauwick thi đấu ở vị trí là chủ nhà thì chỉ đưa ra mức chấp là 0.5 nhưng mà đã thắng với tỷ số là 2-1 và trong trận đấu này đội chủ nhà cầm bóng 52% khi mà đội khách cầm bóng 48% cùng với đó là đội chủ sân đã đưa ra 17 lần sút nhưng mà chỉ ghi được hai bàn thắng trong khi trong trận đấu này có tới 10 phạt góc nghiêng về phía Browick thì vậy ra với những cái thông tin mà mình vừa đưa ra ở trên về ờ, phong độ thi đấu ở sân nhà và sân khách của hai đội bóng cùng với những cái thông tin lực lượng của hai đội bóng dự kiến sẽ sử dụng trong cái trận đấu này thì anh em liệu rằng trong cái trận đấu này ấy, thì uh, kèo nào sẽ là kèo sáng và kèo nào sẽ là kèo đáng để em có thể tham khảo và đầu tư thì uh, trong cái trận đấu này như em có thể xem cái tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra ở đầu video thì uh, trong trận đấu này Browick đưa ra mức chấp là 0.5 cùng với đó là kèo tài xỉu được niêm yết ở mức 2.5. Trong cái trận đấu này thì mình sẽ đưa ra cái ờ, kèo là Browick chấp 0.5 khi mà cái phong độ gần đây của hai đội bóng thì em có thể thấy là phong độ của Browick cao hơn khá là nhiều. Cùng với đó là Browick hiện tại chỉ cách biệt với cái nhóm an toàn khi mà ở vị trí thứ 4 thứ 5 là khoảng uh, ờ, 5 điểm mà thôi. Cùng với đó là cái chất lượng đội hình của hai đội bóng cũng chênh lệch khá là nhiều nên cái kèo mà uh, à, Blauwich chấp 0.5 là một, một kèo có thể khiến cho em có thể tin tưởng và đặt niềm tin vào trong cái kèo này. Và còn về kèo tài xỉu được niêm yết ở mức 2.5 thì mình sẽ đưa cho em một kèo tài 2.5 ở trong trận đấu này. Khi mà ở trong cái trận đấu này thì hai đội bóng đều cần cái điểm để duy trì thứ hạng của mình khi mà à, phía đội chủ nhà thì cần điểm để thoát khỏi cái nhóm cầm nền đỏ còn phía Blawick thì cần điểm để có thể nâng vị trí của mình lên thành thứ 4 thứ 5 ở trên bảng xếp hạng trong cái trận đấu này thì về phía lối chơi thì phía Blackpool sẽ chơi với lối chơi là phòng ngự phản công còn về phần phía sân của Blawick thì sẽ chơi với ờ, cái chơi toàn diện và tấn công bởi vì đội bóng này cần điểm hơn Blackpool rất là nhiều cho nên trong trận đấu này khả năng à, xảy ra nhiều hơn 2,5 bàn thắng tức là 3 thì là một cái tỷ lệ khá là cao trong trận đấu ngày hôm nay nên mình sẽ đưa ra cái kèo tài 2.5 cho anh em có thể tham khảo. Và đây cũng chỉ là cái video nhận định sớm của mình về trận đấu giữa Blue Quick với à, Black Bull ở trong à, lượt trận ngày 19 tháng 4 ở trên video này thì cũng chỉ là cái kèo để em có thể tham khảo chứ không khuyến khích anh em đầu tư theo cái kèo mà mình đưa, đưa ra ở trên cái video này bởi vì cái kèo này là mình nhận định sớm trước khoảng 15 tiếng trước khi mà trận đấu được diễn ra. Có thể những cái thông tin mà mình có được chưa chưa hoàn toàn chính xác. Thì để có những cái kèo ngon ăn và chắc ăn hơn thì anh em có thể liên hệ cho mình qua số Zalo 093 9955 đang hiện ở trên màn hình cùng với đó là a còng dũng xoay kèo khi mà mình có những cái thông tin chính xác về đội hình và thông tin liên quan đến trận đấu thì mình sẽ đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn hơn cho em có thể tham gia vào đầu tư thì cùng với đó anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò để mất tiền like tiền phí và không chơi được những cái mã kèo như là cầu góc kèo thẻ hoặc là một số cái kèo khác đang hiện ở trên màn hình thì anh em có thể cũng có thể liên hệ cho mình để mình có thể đưa cho anh em một trang chơi uy tín để em có thể tự do ra vào các kèo bởi vì khi mà những cái mã kèo mà mình đưa ra thường là sẽ sát giờ bóng lăn và khi đó nhà thầu cò thường là sẽ không nhận cái à, cược của các bạn và các bạn cũng không thể là mà chờ khi mà bọn nó nhận cược của bạn rồi để mất tiền lai tiền phí này nọ nữa thì mình khuyến khích anh em là hãy chơi ở trên một trang chơi uy tín thì trang chơi đâu thì trang chơi ở đây ở Zalo của mình cũng vẫn là a còng chúng sẽ kiểu ở Telegram đây cũng chỉ là video nhận định sớm của mình về trận đấu để em có thể tham khảo chứ không khuyến khích anh em đầu tư và video ngày hôm nay mình xin kết thúc tại đây chúc anh em may mắn ở trong các kèo và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo